quý vị khán giả của đài VNTV một lần nữa Jimmy Thái xin kính à, đón chào quý vị quay trở lại với chương trình Straight Talk with Jimmy Thái kính thưa quý vị chương trình ngày hôm nay có một chủ đề khá là đặc biệt khá là nhạy cảm và quý vị nào mà đang lắng nghe chúng tôi mà có cái hộp ờ, Kleenex để mà chậm nước mắt bên cạnh thì cứ việc tự nhiên nhé tại vì Jimmy có cái cảm tưởng là mình có thể cần nó đó à, thưa quý vị khi mà Jimmy nói là một cái gia đình hạnh phúc không cần biết là mình ở Mỹ ở Việt Nam ở trên bất cứ à, đất nước nào thì khi mà Jimmy nói gia đình hạnh phúc thì quý vị nghĩ về những cái gì nào có thể mình phải có một người cha một người mẹ à, có hai người con và theo cái định nghĩa của người Mỹ là 1.8 chiếc xe hơi và đặc biệt nữa là phải có một con chó một con chó kiển một cầu chó nhật đúng không ạ nhưng mà nếu trong trường hợp cái gia đình này không có một người cha vì cái lý do nào đó mà không có người cha thì cái gia đình đó có thể là một gia đình hạnh phúc hay không thì đây là một cái đề tài mà chúng ta sẽ có cơ hội để trò chuyện ngày hôm nay là những người single mom mà làm sao làm single mom mình vẫn có thể mình mình nuôi những người con mình trở thành những người thành đạt và và hôm nay Jimmy rất là có hân hạnh được mời một người bạn của mình đến với trò chuyện với quý vị ngày hôm nay và đó là cô Kathleen Tuyết Nhung Nguyễn Curie à, trước khi Jimmy à, turn cái chương trình qua cho Kathleen thì Jimmy có một chút xíu giới thiệu về Kathleen Kathleen là một người à, Tuyết Nhung Tuyết Nhung là một người rất là tài giỏi cô ta không những là một người buôn bán địa ốc tại San Diego hồi xưa cô ta là chủ của một cái tiệm nail xong rồi cô ta làm rất là nhiều chuyện cho cộng đồng à, Jimmy biết Tuyết Nhung từ hồi Tuyết Nhung ở chùa Vạn Hạnh à, đi làm thiền rất là nhiều trên chùa Vạn Hạnh bạn rất là là talented Những cái đặc biệt nhất mà Jimmy khâm phục ở Tuyết Nhung là Tuyết Nhung có hai người con trai và hai người con trai đều là hai vị bác sĩ thì đó là cái chuyện mà chúng mình cảm thấy làm thế nào mà một người single mom như Tuyết Nhung mà làm được hết tất cả những chuyện đó đó là cái lý do tại sao chúng mình mời Tuyết Nhung lên trình bày với quý vị các khán giả ngày hôm nay và trước hết Jimmy kính chào Tuyết Nhung ạ à. Hello chào anh Jimmy Thái à, là <laughs> dạ, xin kính chào à, khán thính giả của uh, à, VNTV luôn ạ à dạ ok rồi trước nhung à, trước hết là thay mặt cho tất cả các vị khán giả à, Jimmy Thái rất là muốn cảm ơn Tuyết Nhung vì nghe nói là sáng thì Tuyết Nhung phải lái xe từ uh, Arizona quay trở về San Diego để mà làm cái taping cho hôm ngày hôm nay thì thật là một cái phân hạnh thì trước hết là Tuyết Nhung có thể chia sẻ với quý vị khán giả của chúng ta là Tuyết Nhung uh, đã là mẹ và hai người con của mình là ai và tại sao lại là um, Jimmy mời cái là người độc thân um, thì cái chuyện nó rất dài nhưng mà hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn là Tuyết Nhung um, was a single mom uh, rất là nhiều năm Uh -huh. uh, từ lúc mà con hai đứa con của Tuyết Nhung uh, thứ nhất là đứa lớn là Brian Lam và đứa nhỏ là Vincent Lam uh ừ -huh. mà ở nhà đó ông ngoại bà ngoại thường kêu là Tuấn Anh và Tuấn Em yeah. Dạ, um, dạ. thì um, lúc đó là lâu rồi lúc cháu ừ. mới có một hai tuổi và bây giờ cháu đã 30 và 31 tuổi rồi wow yeah. Dạ. à, hai cháu thì hiện giờ đang làm cho uh, Kaiser Permanente um, ở trên lốt và đứa nhỏ đứa út thì làm ở, um, ở ờ, cũng ở gần sau của lốt um, uh -huh. thì uh, cũng chữa Kaiser Permanente luôn ở Downey đó à. à, à. vâng uh, thì à, đó là cái what <laughs> <laughs> hai đứa con của Tiết Nhung. À. Yeah, dạ, rồi chúc mừng nha, chúc mừng cho cho Tiết Nhung có hai cậu con trai đều là hai vị bác sĩ và hai người đều làm cho Kaiser mà lại cũng có xa mẹ lắm đúng không? Ở gần Los Angeles. À, như vậy là quá là là tuyệt vời. Thì Tiết Nhung có thể chia sẻ với quý vị khán giả mình một chút xíu à, là tại sao Tuyết Nhung lại đã đã từng là người mẹ độc thân và phải tự một mình nuôi hai con và như vậy thì những cái khó khăn mà Tuyết Nhung phải vượt qua đó là những cái khó khăn gì um, rất là nhiều khó khăn rất là ừ. nhiều nhưng những cái khó khăn mà mình đã um, trước mắt à, mình đã đi qua thì thứ nhất là mình là single mom mà mình lại có ừ. hai đứa con trai à. so cái cái đó là cái mà mình phải vừa làm cha mà vừa phải làm mẹ tại ừ. vì con trai mình Ray thì mình phải tập cho cháu một cái tính tự lập và cái tính ừ. mạnh mẽ tức là từ những cái chuyện nhỏ thôi ví dụ như là tập cho cháu tập cho cháu đi tập uh, xe đạp lần đầu tiên trong đời à. cũng là người mẹ mà mình phải làm luôn là người cha ừ. hay là một cái khổ nhất là cái gì tập lái xe oh. <laughs> đó tập lái xe um, rồi những cái những cái việc như là bây giờ cháu đi chơi chơi banh mình cũng phải đi theo để mà ừ. ủng hộ cháu ừ. hay là muốn cho cháu chơi uh, thể thao như là những cái môn mà về tuyết như là đi uh, snowboarding mà yeah. mình là không có thích lái xe trên đường tuyết từ đây chạy lên Big Bear mình cũng phải ráng mùa đông chạy lên Big Bear chở nó cho cháu đi để cháu học những cái đó um, cái đó là một cái mình vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ cái đó là cái rất là khó khăn điểm thứ hai vấn đề finance thì mình phải vừa đi làm kiếm tiền lo cho con lo cho cháu mà còn uh, à, nhưng mà vấn đề đó là người cha và người mẹ mình phải lo vấn đề finance cho cả hai ừ. đó là một cái điểm nữa ừ, ừ. và một cái điểm nữa là mình cảm thấy cái lòng của mình đó, khó khăn là mình cảm thấy rất là buồn rất là tuổi và rất là thương mấy cháu là tại vì nó không có cha ừ. mình có làm bất cứ cái gì đi nữa mà nó cũng không có ừ, thay thế được cái cái ừ. hình ừ. dáng của người cha trong nhà à. đó là cái mà rất là khó à, mà tuyết nhung phải vượt qua mà ừ. đôi ừ. lúc rất là buồn và và thật sự mỗi lần mà nói đến chuyện đó mình vẫn cảm thấy rất là buồn à, ừ. rất là tuổi à, là là là như vậy mặc dù mình mình cố gắng mình làm mọi thứ vừa là cha vừa là mẹ cho cháu ừ ừ. đó, rồi rồi còn ngay cả cái chuyện mà mình phải à, răng dạy cháu nữa ừ. đôi lúc mình phải làm vừa mẹ mình ừ. phải vừa cha là phải cứng rắn ừ. hướng dẫn cho cháu cho nên mình đóng vai hai vai cũng đôi lúc cũng cũng là một cái rất là khó khăn vào ừ, ừ, như vậy là Tuyết Nhung mới nói sơ là mình thấy tất cả những khó khăn mà Tuyết Nhung phải vượt qua là về vấn đề mưu sanh đúng không? Phải có tiền, lo cho mình, lo cho con vấn đề học dạy học cho con xong rồi cái vấn đề giống như đơn giản như là tập lái xe đạp cho mấy cháu tập đi xe đạp xong rồi mấy cháu lớn hơn phải tập cho mấy lái xe hơi mà lái xe hơi đâu phải là chuyện dễ tại vì khi mà Jimmy dạy cho hai cô con gái mình lái xe hơi mình cũng muốn đứng tim tại vì mấy cháu nhỏ lái xe thì chuyện mà tưởng tượng một người phụ nữ như Tuyết Dung mà phải dạy cho hai cậu con trai lái xe hơi thì Jimmy nghĩ chắc là các nhiều lúc chắc tim mình chắc cũng muốn đứng thiệt hết chứ hả trời ơi chắc tưởng lúc đó là mình đau tim đó <laughs> <laughs> cái tim mình nó nhói lên mà hai cái chân mình là hai cái thắng đó Jimmy oh ok <laughs> mình cứ thắng nhưng mà đâu phải thắng thôi nhưng mà cái, cái cảm cái ờ, cái ờ, tự nhiên phản xạ tự nhiên đó uh -huh. yeah. Yeah. Wow. thật là khâm phục như vậy là con tuyết nhung vẫn uh, chơi trượt tuyết rồi nghe nói là tuyết nhung hay dẫn con đi hiking đồ này nó oh. tức là những chuyện những những cái chơi trò chơi thể thao rất là đàn ông đúng không rất sport nó rất là đàn ông mà tuyết nhung là một người phụ nữ mà phải làm hết cái đó với hai con trai của mình hả đúng vậy Tuyết Nhung còn nhớ cái lúc cháu còn mới có 8 tuổi 9 tuổi mà Tuyết Nhung chở đi Yosemite ừ một uh -huh. mình Tuyết Nhung chở đi lên trển đi hiking ừ à, mà thằng con của Nhung thì nó rất là active nó chạy là lúc nào cũng chạy trước mình hết mình à. phải chạy theo nó à. <laughs> rồi cũng là cái đó là cũng là một cái challenge mà đường dài mà một mình mình lái xe nữa cho nên cái đó cũng là đôi lúc cũng là một cái khó khăn à, nhưng mà mình phải cố gắng vượt qua à, yeah ok nhiều, nhiều vậy, chuyện lắm nhiều chuyện yeah. lắm vậy rồi như vậy thì cho Jimmy hỏi à, tại vì Jimmy nghĩ là tất cả à, các vị khán giả mà nhất là những cái người mà single mom ta nghe cái chương trình của mình chắc họ là thật sự muốn hỏi cái động lực nào cái motivation nào mà giúp cho Kathleen vượt qua hết tất cả những sự khó khăn này để mà để mà làm tất cả cái chuyện mà một người cha và một người mẹ cộng lại chắc cũng chưa có thể làm được nhiều như Tuyết Nhung. Um, cái motivate đó là mình rất là thương con mình à, ừ. rất là thương con mình à, mình muốn làm tất cả để bù đắp lại cho cháu mình cảm ừ. thấy rất là lúc đó mình cảm thấy rất là guilty rất là ừ. guilty là mình không có thể tạo cho cháu được một cái gia đình vừa có cha vừa có mẹ mà ừ. phải rơi vào cái hoàn cảnh à, cha không có chỉ có mẹ để lo cho nên cái rất là đặt mọi vấn đề làm everything làm mọi thứ là vì con cho ừ. nên cái động lực đó làm cho mình vượt qua khỏi những cái cái khó khăn mà một cái động lực nữa đó là cái lúc mà mình à, rơi vào cái hoàn cảnh ly dị đó thì nói thật là trong mình không có nhiều người trong đám bạn của mình cũng không có ai ly dị cho nên mình rất là tuổi buồn và mình muốn làm muốn cho mọi người biết là mình ly dị mình vẫn lo cho con mình được vẫn cho cháu học hành và trở nên người tốt chứ không cần phải có có đủ cha và mẹ mới làm được ừ. là một cái động lực rồi một cái động lực là gia đình giúp đỡ rất là ủng hộ mình à, lo giúp cho mình à, phụ tay với mình là nấu cơm trong lúc mình đi làm ừ. rồi đó giúp tắm rửa cho cháu rồi trong lúc mình đi làm về là lo homework cho cháu à. À, là những cái việc đó mình phải làm ừ wow tiếng Anh nó có một câu là it take a village to raise a child và trong trường hợp trước nhưng mà thật sự là thấy cả một cái gia đình và tất cả rất nhiều người khác phụ giúp à, thì như vậy hai cái cậu con trai Tuyết Nhung bây giờ rất là thành công đã thành đạt rồi là hai vị bác sĩ thì Jimmy muốn hỏi là cái cái cái cảm nhận và cái tình cảm của hai cháu đối với đối một người à, phải nói là không phải là single mom nữa mà nói là một người super mom như Tuyết Nhung là như thế nào hai cậu con trai nó có có có, có rất là uh, khâm phục mẹ không ờ, hai đứa con của Tuyết Nhung thì nó bây giờ nó lớn lên rồi nó rất là hiểu và nó ừ. rất là thương rất là thương Tuyết Nhung mà nó không những thương Tuyết Nhung mà nó còn rất là thương ông bà ngoại à, ừ. cậu gì đã chung sức lo cho nó cho hai cháu lúc còn bé à, cho nên hai đứa con của Tuyết Nhung lúc nào cũng gọi điện thoại thăm mẹ hay là gọi điện thoại thăm bà ngoại thăm cậu à, rất là gần gũi ừ à, và cháu ừ, lúc mà cháu đi học medical school thì cháu lúc nào mấy đứa bạn của cháu cháu share uh, với những người bạn của cháu về gia đình về ừ về mẹ cho nên khi mà gặp mấy đứa bạn thì ai cũng nói ô đây là mẹ của Vincent hay mẹ của Brian á nói oh, rất là nice <laughs> thì thì mình cũng cảm nhận là được cái hạnh phúc con mình nó thương mình à, như vậy ừ, ừ. nó, quý mình nó nể mình ừ. rất là tốt rất là tốt như vậy là con của Tiết Nhung cũng là quá là có hiếu và và Jimmy cũng rất là là là mừng cho Tuyết Nhung là mọi sự cuối cùng nó cũng à, ổn định và nó có tiếng Anh nó gọi là một cái happy ending cái cái kết thúc nó rất là là hay thì qua những cái năm tháng mà Tuyết Nhung phải chịu đựng vất vả và hy sinh cho con như vậy á, thì đối với những vị khán giả mà đang nghe chương trình của mình à, Thuyết Nhung có những cái lời khuyên gì mà những cái bạn nào mà đang single mom out there mà lại có phải nuôi con nữa thì những cái lời khuyên của Tuyết Nhung cho họ là những cái gì? Tuyết Nhung có thể chia sẻ với mình. Um, mình chỉ gom lại khoảng vài điều để mà share với um, với tất cả các bạn mà trong cái hoàn cảnh uh, dù rằng single mom hoặc là single dad thì cái điều quan trọng thứ nhất á, là khi mình chia tay thì đừng bao giờ để cho cháu biết cái đó là lỗi của cháu mà uh đừng có bao giờ mà nói xấu về cha hoặc mẹ hay là gia đình của cha hay là gia đình của mẹ với đứa con của mình để cho cháu trong tấm lòng thơ ngây của nó vẫn còn nhìn được là ô cha mẹ tôi vẫn thương tôi vẫn thương tôi vẫn chú ý với tôi vẫn đến thăm tôi vẫn lo cho tôi dù rằng hai người không có còn sống với nhau nữa nếu mình làm được như vậy thì đứa bé nó nó, nó lớn lên nó sẽ không có bị mất cái tình thương của cha và mẹ ừ. đó là điều rất là quan trọng à, điều thứ hai là mình phải bảo vệ con của mình ví dụ như tuyết nhung là có con trai thì ừ. đôi lúc mà mà như Jimmy và khán khán giả ở đây biết đó nếu mà mình go out hay là mình gặp một người khác mà con mình còn nhỏ mình không biết người ta có hại con mình hay không hay người ta có làm những điều gì tổn thương tính tinh thần và và và và ừ, physical nó thể xác của nó hay không cho nên cái đó là một cái cũng rất là mình mình để ý Đúng à, rồi và và phải um, nghĩ nghĩ coi về con mình nhiều hơn bản thân của mình nói thật là vậy nói thật là vậy à, rồi còn một điểm nữa là chết be strong ừ you know mình thương con mình con mình nó sẽ nhìn thấy mình làm tất cả vì con mình con mình sẽ thấy và be strong à, mình sẽ vượt qua được với cái tình yêu thương con mình mình sẽ vượt qua được ừ đó Wow, wow. À, ba cái lời khuyên của của Tiết Nhung là uh, Jimmy thấy nó thật là là quý giá mà cho một người đã từng trải qua như vậy rồi. Có một cái điều mà Jimmy muốn hỏi á, là nó hơi sensitive chút xíu là Tuyết Nhung hay dùng cái chữ guilty mi nghe hồi nãy giờ cũng hai ba lần rồi. Thì Tuyết Nhung có thể cho mi hỏi là là một người super mom như Tuyết Nhung mà tại sao mình lại cảm thấy guilty? Um, tại vì khi mà con mình nó lớn lên đi đi học rồi đi đi ra với bạn bè thì có nhiều gia đình á con vừa có cha vừa có mẹ mà ừ. con mình thì lại là chỉ có mẹ thôi cho nên mình feel guilty là mình không có provide được cái đó cho con mình để mà ừ, có một ừ. cái máy ấm như là một cái cái cái cái cái máy ấm gia đình mà là hạnh phúc như Jimmy nói là ở ờ, vừa có cha vừa có mẹ ừ, và làm mà nhiều đứa trẻ nó nó lúc đau con của mình rồi nó lúc đau ạch mình nữa nó nhìn mình thấp lắm tại vì cũng như mình là một người failure ừ. biết không cho nên cái đó cũng là một cái mà mình feel guilty là ừ. mình không có provide được cho con của mình cả hai ừ. thì thì lúc nào mình cũng feel guilty ngay cả chính bây giờ mình cũng feel guilty mặc dù con mình nó nói no mom you do you are so amazing I I don't know how you do it but it's right. amazing um, nhưng mà trong lòng của mình đôi lúc vẫn feel guilty nhưng mà trải qua hai chục năm hơn rồi actually là 29 năm á ừ. thì nếu mà các anh chị em mà trong cái hoàn cảnh như cái Nhung á I know you feel guilty because I did too thì đừng có đừng có cảm thấy guilty nhé tại vì mình không thể nào control được mình just do the best you can as a mom as a dad rồi thương con mình bảo vệ cho con mình đặt con mình trên hết vậy wow wow chị mới nghĩ là có thể à, mình nói tới ngày mai cũng không hết cho cái chủ đề này và chị rất là khâm phục cái sự cái sự uh, dũng cảm của tuyết nhung nhưng mà để um, không có phụ lòng khán giả thì Jimmy xin phép được tóm tắt ba cái điểm chánh mà Tuyết Nhung chia sẻ mà Jimmy nghĩ ngay cả bản thân mình là một người có gia đình mình vẫn học hỏi được rất là nhiều để mà nuôi hai cái đứa con gái của mình thứ nhất là rủi mà mình chia tay với người bạn đời của mình á thì điểm thứ nhất là làm sao cũng phải giữ cái hình ảnh của một người cha hoặc người mẹ đó cao đẹp trong trong cái cái ánh mắt trong cái nhìn trong suy nghĩ của con mình đừng bao giờ nói xấu người cha người mẹ hay là ngay cả phía gia đình bên chồng của của mình nữa hay là gia đình của vợ của mình um, rồi cái điều thứ hai nữa trước nhung có ok không hay là mình cứ cần phải à, tại vì Yumi cũng kia rất là emotion <laughs> khi mà nghe cái chia sẻ ok à, Tuyết Nhung rất là cố gắng đấy nha <laughs> dạ à. yeah, Yumi biết mà yeah. Dạ, rồi cái điểm thứ hai nữa là Tuyết Nhung chia sẻ với quý vị là nếu mà mình trong trường hợp như vậy á, thì mình hãy tạo ra những cái điều kiện cho con mình có được những cái cái hình tượng là cái cái cái idol á, là, đặc khác chẳng hạn như là ông ngoại hay là chú hay cậu của mình trong trường hợp của Tuyết Nhung là có có bố của Tuyết Nhung có những người anh em của Tuyết Nhung là những cái người giống như father figure đúng không đó là hình ảnh của dạ. father figure trong trong cuộc đời của của Brian của Vincent đó là cái điểm thứ hai và cái điểm thứ ba nữa là Tuyết Nhung à, khuyên tất cả quý vị ở ngoài đó là mình phải chấp nhận đây là cái sự rất là khó khăn nhưng mà nếu mà mình cố gắng mình vượt qua tất cả những khó khăn này vì cái tình cảm mình dành cho con mình thì con mình sẽ hiểu được và con mình sẽ rất là thương mình và nó tạo ra một cái động lực để giúp cho mình trải qua những cái công việc này đó thì đó đó là ba cái điểm chánh mà tuyết nhung chia sẻ mà Jimmy thấy mình học hỏi được rất là nhiều và cái điều mà Jimmy rất là mừng là một người tuyệt vời như Tuyết Nhung là sau một thời gian nuôi con lo cho con hết này nuôi xong rồi bạn lại gặp một người à, bạn đời mới và cái anh Peter là thật là một người rất là là hoàn hảo vì Jimmy cũng có cơ hội được gặp Peter rồi thấy anh ta là một người rất là tốt cho nên cũng thật sự là chúc mừng Tuyết Nhung và bây giờ là cũng là có một gia đình thật là ấm cúng và hạnh phúc à, trước khi chia tay với tất cả quý khán giả Dung có một cái lời à, khuyên nhủ hay là một cái gì khác để mà mình chia sẻ với các quý vị khán giả không ạ? À? Um, Tuyết Nhung chỉ có một vấn đề là cảm ơn Jimmy đã cho Tuyết Nhung lên đây để mà à, share những cái gì mà Tuyết Nhung đã trải qua à, hai mươi mấy năm qua at the single mom thì um, các bạn anh chị em ở ngoài mà single đừng có lo đừng có feel guilty nhé à, ừ. Tiết Nhung đã trải qua rồi bây giờ Tiết Nhung feel bớt guilty rồi <laughs> à, cố gắng be strong yeah love your kid that's all you can do thôi thì um, xin chào tất cả và chúc uh, uh, Jimmy và các khán giả của VNTN uh, ờ, mùa Giáng sinh thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và à, chúc mừng à, năm 2022 sẽ mất better. <laughs> Dạ, yeah, cảm ơn Tuyết Dung rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang nghe theo dõi cái chương trình Straight Talk của Jimmy Thái à, với đài VNTV. Hẹn gặp với quý vị trong chương trình tiếp theo và cái chủ đề kế tiếp là chủ đề rất là exciting đó là đầu tư vào cái thị trường Bitcoin, cái thị trường cryptocurrency như thế nào và đó là chủ đề mà Jimmy sẽ mang tới quý vị trong vòng tuần tới xin kính chào tất cả quý vị khán giả xin hẹn tạm biệt